Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi uh, tiếp tục tiến hành uh, bàn giao máy sới đất châu vàng chạy dầu 178 đấy vâng đấy thì là máy trâu vàng này méo méo thế nào có cái cái cơ bên này có dập nổi 178 nhá đấy mấy cái đồng dập nổ đầy đủ phụ kiện đây phay lồng bừa cày bánh bám ráng chín cái máy cái này lười này phải số nhanh Nhớ để ý mấy chứ ăn dạ. ông giàu thì mẹ nó ra là tốt. Tổng cộng là 5 số. Mẹ ông giàu lấy làm phạt. <coughs> đầu nó làm không nhỏ đâu ơi ấy là mình chuyển hướng rồi bác sĩ ừ. cương làm cái Đấy, sau đây chúng tôi tiến hành đổ nhiên liệu vào ờ, dầu diesel còn trong vâng. máy thì đầy đủ vâng, dầu vâng, cầu dầu máy đầy đủ rồi ừ. cái thằng ừ. năm này nó chịu có một cái theo máy thôi không vâng đúng rồi nó không cái phụ à vâng ờ, bật lấy bật lấy xong nhập cái 8 thì khỏe hơn Chết hay lúc đầu đó chắc giật cót nó phải nhọc luôn không giật này mình giật quen nó cũng dễ mà giật phải hết tua mới được đúng rồi mình không biết mình giật ui rồi nó khả mỏi hết cả tay thích cái này mà giả dụ nó không, nổ không có cái dây này thì làm thế nào nổ được không nó phải có dây chứ mà nó quấn sướng mà nó ra cái quấn mẹ dây cót khát nó quấn mẹ nó sướng cái này này nó chỉ nó có cà lê cà lông kèm theo à? có có có trong đấy có cả đồ không của bác tên kia lúc nãy không biết là sắp sao một thiếu tôi đang à, tiến hành à, test chức năng chuyển hướng cũng như là số đấy, đây là số nhanh này. Đấy. Đó, ta với tốc độ 123 số lùi này cầu mua máy ờ, sửa đất chạy dầu đâu vàng cũng như là máy xăng thì vui lòng liên hệ ờ, điện thoại Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Hiệp Tân Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết cái chi tiết sản phẩm cảm ơn